phong cổ từng bước xa bọt tràn theo từng làn gió đưa một vòng trăng sáng như tình yêu chúng ta vượt ngàn hai mươi cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta vì dòng ngân hà mình cũng qua biển không biên giới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 sẽ làm mình nhớ thương biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ấy. nghe sông hồ từng nước xa bọt tràn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta vượt ngàn hai mi cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua biển không biển xanh cát trắng không hẳn ai